that I wanted A foe in affection, I summon it Cảm ơn các bạn vì đã xem hết cái video time lapse vừa rồi của mình nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm video time lapse bằng flycam và kể cả bằng các thiết bị khác cũng có thể tạo ra những góc quay giống như flycam thì mình sẽ nói ở cuối video nhé và các bạn lưu ý nhé kể cả những con flycam không có chế độ timelapse tự động máy ảnh hoặc máy quay phim tất cả các thiết bị đều có thể làm được nhé. ở đây thì mình đang có cái thư mục mà mình đã quay sẵn bằng flycam mình có để sẵn lên đây để hướng dẫn và có ba cách trong ba cái đoạn video đấy mình đã ghép đoạn đây là đoạn thứ nhất này là đoạn mở đầu này và đến đoạn thứ hai và đến đoạn cuối cùng và ba cái đấy mình ghép thành một cái video cuối đây là cái video ở đầu video bạn xem ấy cách thứ nhất chúng ta sẽ quay một đoạn video bình thường như thế này đấy nó sẽ có một đoạn video như thế này và sau đó chúng ta chỉ việc tăng tốc thôi chúng ta chỉ được đưa vào phần mềm tăng tốc cái đó là phần mềm nào cũng làm được phần mềm à, DaVinci Resolve bạn có thể tăng tốc được Movavi bạn có tăng tốc được và Premiere bạn cũng tăng tốc được cái này thì rất là đơn giản thôi. chút nữa vào phần mềm DaVinci Resolve mình sẽ nói về cái vấn đề này vì DaVinci Resolve nó đang là phần mềm miễn phí và đó là phần mềm mà các nhà làm phim của Hollywood Hollywood tất cả các phim chúng ta xem trên màn ảnh ấy, hầu hết là đều chỉnh màu bằng DaVinci Resolve và hiện tại người ta vẫn đang miễn phí cho chúng ta cách thứ nhất là như vậy nhé mình nói sơ bộ đến cách thứ hai chụp nhiều bức ảnh trong một khoảng thời gian nhất định nào đó và chúng ta sẽ ghép lại thành một cái video về nguyên lý ấy, những cái video mà chúng ta xem ấy là từ 24 khung hình trên dây là từ xưa đến nay rồi đến bây giờ các thiết bị phát triển thì nó có thể chụp được nhiều hơn nhưng mà trong cái cách chính mà mình nói hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ chụp rất là nhiều bức ảnh chúng ta ghép vào một cái timeline thì theo mình đề xuất thì các bạn nên dùng timeline 24 frame rate thôi thì ghép trung bình 24 tấm ảnh này lại nó sẽ thành một cái video trong vòng một giây và nó sẽ rất là chất lượng rất là tốt để mình thử nhá cái này mình chụp bằng flycam đây đó khi ghép 24 tấm ảnh lại thì nó sẽ thành một bức tranh như này mình tua nhanh đấy. nó chính là cái đoạn thứ hai mà mình cho các bạn xem đấy. là chính xác xác là, là ghép tất cả các bức ảnh này tại thành một cái video ngắn và cứ vài giây lại chụp một kiểu và cái điều khác biệt là khi chụp như này thì chất lượng nó rất là nét và nó cũng tốn ít dung lượng hơn nhé lưu ý trong cách này thì các bạn nên đứng im ở một chỗ cho flycam đứng im một chỗ còn các bạn nào không có máy ảnh à, không có flycam ấy mà để chụp được một góc như này thì mình sẽ nói ở cuối video đó chúng ta bước đầu tiên chúng ta phải đi thu thập những cái bức ảnh như thế này mình sẽ hướng dẫn luôn cách làm nhé cách thứ ba thì cũng tương tự như cách thứ hai thôi nhưng mà nó khác ở một đoạn là cái video đấy nó sẽ di chuyển nên nó sẽ di chuyển như thế này đấy nó sẽ di chuyển hẹp như vậy cũng bằng cách chụp ảnh mình sẽ hướng dẫn luôn vào DaVinci Resolve nữa phần mềm mình tích hợp nhiều cái thế này đây timeline nó như thế này nhưng mình đang muốn hướng dẫn các bạn để làm timelapse nên chúng ta vào thẳng edit luôn nhé và DaVinci Resolve nó rất, rất tuyệt vời tại sao mình lại hướng dẫn các bạn làm bằng DaVinci Resolve chứ không phải Premiere bởi vì là Premiere chúng ta sẽ mất thêm một vài thao tác phức tạp hơn so với việc sử dụng Resolve và nếu các à. bạn đang sử dụng sẵn Premiere các bạn có thể download cái bản miễn phí của DaVinci Resolve này về để sử dụng và nó nhanh như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn nó là như này thứ hai đây là cách chụp nhiều tấm một lúc bằng flycam nhé các bạn chỉ cần lấy những cái bức ảnh này và thả vào timeline như thế này đó bạn thấy chưa ngay lập tức 106 cái ảnh này của mình này nó thành luôn một đoạn video màn hình live view nó sẽ như thế này nó sẽ như thế này luôn nó tự ghép thành một cái video time lapse đây khoảnh khắc mây nắng này rất là nhanh nên là nếu bạn đang sử dụng ờ, Adobe Premiere bạn cứ thử đao cái miễn phí DaVinci Resolve vào để bạn tạo cái time lapse này xem còn chỉnh màu của DaVinci Resolve vào thực tế nó phức tạp hơn nó có những cái bảng màu và nó những có cái những biểu đồ đấy chúng ta phải học thêm nữa thì nếu mà các bạn chưa muốn học sâu về DaVinci Resolve thì các bạn có thể là chỉ dùng cái file này và vào cái bước export này đây là bước cuối cùng này có video này rồi thì chúng ta sẽ đưa nó ra nếu bạn cho muốn cho lên YouTube thì bạn chỉnh sang nền tảng YouTube và chọn cái file chúng ta muốn export export ra màn hình chẳng hạn đây mình sẽ làm mẫu một cái nhé timelapse chụp 5 giây một tấm đó cho ra màn hình và tôi vào add render pool sau đó mình start render thế thôi nó rất là nhanh và đấy trong quá trình nó render đây hình ảnh rất là nét bởi vì nó là chụp sau bây giờ nó đã hiện lên màn hình nhá nó chính là cái này mình mở cho bạn xem luôn đó 105 tấm hình chụp mà được uh, 4 giây time lapse thực tế chúng ta có thể thay đổi được tốc độ của cái video này chúng ta có thể thay đổi tốc độ của nó bằng cách quay trở lại timeline và thay đổi tốc độ nó bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl R chúng ta có thể thay tốc độ của nó chậm hơn một chút nó sẽ như thế này đó tốc độ của nó còn 68% trong trường hợp chúng ta muốn ghép vào một cái đoạn video nào đấy cần nhiều thời gian hơn và các bạn muốn cảm nhận được cái time lapse này nó lâu hơn đó thì chúng ta có thể kéo dài thời gian ra làm sao để mình tạo ra những cái bức ảnh chụp liên tiếp như vậy mà khung hình nó rất là ổn định để làm được cái bước như này mình sẽ cần phải mở luôn cái file này mình sẽ bay lên trên này bay lên trên cái vị trí như này mình fix một cái góc này mà mình thích đó bằng flycam đây hiện tại nó chỉ còn 82 phần trăm này Đấy, mình chỉnh sang chế độ manual để chụp ảnh nhé đây là chế độ chụp ảnh manual chỉnh từ cái à, ba cái dấu gạch của phần setting ở trên màn hình flycam con mà, mà mình đang sử dụng hôm nay con flycam mà mình sử dụng hôm nay là con Mavic Air thế cho nên là nó không có chế độ tự động thế nên mình mới phải nghĩ ra cái cách này mà mình cũng phải tham khảo cái cách này để cho tạo nên cái đoạn video vừa rồi setting photo trước khi setting photo nhá mình muốn nói là các bạn phải chụp định dạng ảnh là raw bởi vì ảnh raw nó, nó dung lượng nó rất là cao và ảnh raw chất lượng nó rất là tốt khi về hậu kỳ nó rất là nhiều chi tiết hơn là ảnh JPEG các bạn chọn ảnh RAW và nó cũng chỉ là đỡ tốn cái ờ, dung lượng bộ nhớ cho chúng ta và cái image ratio các bạn chọn cho mình 169 bởi vì 169 nó là định dạng của video bình thường mặc định ấy, nó sẽ là 43 mặc định của nó sẽ là 43 và cái định dạng video nó là 169 chúng ta chuyển sang cái này thì về hậu kỳ chúng ta đỡ phải kéo giãn ra nó sẽ làm biến dạng của mình white balance thì chọn theo thời tiết nhé lúc này đang rất mây mù <laughs> lúc mình quay thời tiết này rất là mây mù về photo nhé phần này quan trọng này vì nó sẽ là chụp nhiều bức khác nhau mặc định thì flycam nó sẽ chụp riêng một tấm như thế này nhưng khi về photo này này mục photo thì nó sẽ có cái single shot là cái chúng ta hay chụp này thì chúng ta chọn thẳng đến interval interval đây nó sẽ có một loạt thời gian các bạn lưu ý cho mình nhé Mavic Mini và một số flycam khác mà có cái chế độ interval này đều có thể làm được những cái video time lapse dạng chụp như thế này chất lượng rất nét và mình chọn vào khoảng thời gian là 5 giây và tiếp theo khi mà đã ổn định rồi ấy, mình chỉnh lại shutter speed đây các bạn thấy chưa mình đã chỉnh shutter speed lên lên cái mức độ cháy sáng vừa đủ để cho toàn bộ cái khung cảnh chủ thể nó được nét nhất này cái này thì mình ờ, để mình dừng lại cái này thì mình đã nói là cái video mà điều chỉnh thông số làm sao để quay nét nhé. chụp nó cũng tương tự thôi trừ khi muốn phơi sáng đấy bắt đầu mình sẽ đáp sau mình cho flycam nó đứng im một chỗ và nó cứ vậy nó chụp nó cứ chụp 5 giây nó chụp một tấm đấy 5 giây nó cứ chụp lại một khoảnh khắc xe cộ đang đi lại này đây sau khi chụp kết quả sẽ được như thế này kết quả nó sẽ ra bằng này ảnh chúng ta cho vào ISO thế là xong đây mình sẽ xóa đi tiếp tục đến cách thứ ba mình nói ngược lại cách một nhé để cho các bạn có thể là nhiều đoạn nào mới chưa biết được cách edit thì uh, sẽ không biết tua nhanh tốc độ như thế nào thì mình vào nhá cái này thì phần mềm nào cũng giống nhau thôi mình cũng quảng luôn timeline đây timeline nó sẽ như thế này Việc cần làm của chúng ta sẽ cắt ra một khung hình ổn định Với cái này các bạn lưu ý cho mình nhé Quay bằng cái time này các bạn để chế độ tripod mode cho mình Nhớ nhé Để chế độ tripod mode này, Tìm một khung ảnh ờ, phù hợp với cái video của bạn Ấn nút quay lên và các bạn bật tripod mode các bạn kéo hết ga cho mình sang bên phải oh, đi thẳng bởi vì khi tripod mode mình đã nói ở cái video lần trước ấy là nó rất là mượt về hậu kỳ nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều và lên video nó sẽ như thế này khi edit xong nó sẽ thành một video ngắn như thế này đây đấy nó sẽ là như thế này tripod mode và kéo hết ga sang phải mình đã tripod mode và kéo hết ga sang phải đấy khi ờ, edit về tua nhanh tốc độ lên nó sẽ như thế này và để làm được video như thế này ấy, bạn có thấy đây mây nó đang rất là chậm nhưng chúng ta muốn tăng tốc độ mình sẽ fix một đoạn cắt cái đoạn đầu không cần thiết đi mình sẽ bắt đầu cắt ở cái đoạn flycam nó bắt đầu di chuyển nhé đây nó bắt đầu di chuyển rồi mình sẽ cắt ở đây bằng ấn cách tủa phím Ctrl B Ctrl B nhé cắt ở đến đoạn cuối đây đến đây là mình dừng lại này mình sẽ xóa cái đoạn cuối không cần thiết đi bởi vì mục đích của mình chỉ lấy một cái đoạn đẹp nhất của video thôi để mình thu nhỏ timeline lại đây nó sẽ như thế này và tăng tốc độ tăng tốc độ có hai cách chúng ta ấn phím R và chúng ta kích chuột phải vào chọn trên clip speed nó cũng ra như thế này thôi nhưng ấn R sẽ nhanh hơn đó đây sự speed gốc của nó đang 100 này thì ví dụ mình cho lên 300 thì cho nó nhanh hơn change Đấy, ô tô nó đi rất nhanh này nhưng mình muốn nhanh hơn nữa như cái clip vừa rồi đấy nó đã nhanh hơn rất nhiều nó sẽ như một cái video này này sau khi tăng tốc độ lên khoảng 700 đến 1000 có nghĩa là tăng gấp 7 gấp 10 lần đấy thì nó sẽ như thế này và lưu ý lại cho các bạn lần nữa là chỉ có để tripod mode thì nó mới ổn định như thế này thôi để normal mode nó rất là giật lắc ok chúng ta sẽ đi đến bước thứ ba Bước thứ ba này thì chúng ta sẽ cho flycam di chuyển và chụp. Chúng ta sẽ chụp interval 5 giây giống như cách thứ hai nhé. Khác biệt một điều là flycam di chuyển. Cách này sẽ nâng cao hơn một chút. Mình đã chụp và cho nó di chuyển sang bên kia sông. Nó sẽ thành một đoạn video như thế này. Đó, các bạn thấy không? Những bức ảnh được chụp lại trong quá trình di chuyển. Đấy, nó di chuyển, di chuyển, di chuyển và vừa đi nó vừa chụp 5 giây. Cứ mỗi 5 giây nó có một thông hình. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy trung bình 25 giây là mình sẽ có một đoạn như vậy. Để chụp được cách này, các bạn chọn cho mình vào mục Tab Fly. Sau khi chọn Tab Fly, bạn tiếp tục chọn vào cái điểm mà bạn muốn nó bay đến. Tab Fly mục đầu tiên đấy, Forward đấy, cái mục đầu tiên là mục Forward. Ta có thể dễ dàng kiểm soát được cái khung hình về phía trước. Fix một cái đường phía trước, click thẳng tay vào màn hình ấy, bạn quét tay vào màn hình ấy, nó sẽ tạo nên một cái giống như cái ống ngắm ấy. Thì chúng ta nên chọn vào đường chân trời cho mình nhé nhớ chọn vào đường chân trời chứ đừng chọn vào công trình hay vật thể nào cả vì khi chọn công trình và vật thể khi flycam bay những cái góc ấy nó sẽ di chuyển cái góc nhìn của flycam nó sẽ bị đảo và nó sẽ đổi hướng ấy chúng ta sẽ hỏng toàn bộ cái đoạn clip mà chúng ta chụp thế nên nhớ chọn cho mình vào đường chân trời và trong quá trình bay flycam của mình do gió nó đã bị lệch đi đây đây đoạn này này nó bị lệch ra ba bốn khung hình sau đó mình lại chỉnh lại cho nó đi về phía trước như thế này thì chúng ta phải chọn ra những cái ảnh mà bị lệch đây ví dụ như này đoạn này này đoạn này nó đang bị lệch các bạn có thể thấy nhé ở ờ, à, ảnh chữ 212 213 đến 216 đến 216 là nó đã về quỹ đạo rồi bắt buộc chúng ta phải xóa đi bởi vì khi vào khung hình nó sẽ bị ngoắt sang bên này nó sẽ không đẹp nữa nó sẽ không thẳng chúng ta sẽ quăng tương tự cái đoạn timeline này vào đoạn ảnh này vào timeline xin lỗi các bạn đây và reso nó cũng tự ghép thành một video luôn như thế này luôn Đây là giây phút mình sẽ nói lên cái cách mà mình làm video như thế này mà không cần phải sử dụng flycam đó chính là chọn những góc cao để chụp chúng ta sẽ chọn những cái góc cao sử dụng các thiết bị như máy ảnh điện thoại và sử dụng các thiết bị khác để um, fix một góc cao ở trên cao ốc hoặc là trên đỉnh núi hoặc là trên tất cả những nơi cao có mây có trời chúng ta cũng vẫn có thể chụp tham lapse giống như cái cách mà mình đang sử dụng với flycam đây và thế là mình đã kết thúc video hướng dẫn cách ba cái cách mà làm video time lapse nhanh nhất dành cho flycam máy ảnh và các thiết bị chụp. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và để lại comment bên dưới cho các bạn. xem gặp lại các bạn ở video tiếp theo.